này lộc có tay xin gửi lời chào chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả anh em mọi miền bắc trung nam nha đó, tiếp tục quay lại clip của bên uh, lộc có tay ngày hôm nay đó, thì lộc sẽ chia sẻ cho anh em về bộ môn chơi à, bầu cua không tan anh em nhé đó, thì anh em chưa biết cái bầu cua không tan là như thế nào thì anh em nhìn trên uh, cái video này và anh em thì hãy xem hết cái video để anh em biết được cái gọi bầu cua không tan là như thế nào ha bầu cua không tan thì đi vào sòng nớ của người ta đó là đầu tiên anh em nếu mà muốn bịp được cái bột cua không tan này á đó thì anh em hãy lưu ý phải chạm được tay vào hộp của người ta nè vào hộp của, của thằng à, làm trái anh em nhé anh em chạm được hộp vào thì anh em mới có thể chơi được cái loại sản phẩm bầu cua không tan này bầu cua không tan này nó có nghĩa là anh em có thể chạm một ha và nó đánh qua cái bộ máy báo rung thì cái loại sản phẩm mới nhất bây giờ công nghệ mới nhất báo rung cho anh em là chỉ cần anh em cầm một máy điện thoại thôi đó đó đây là cái máy bắt nè đó nhưng mà anh em vẫn có thể cầm cái điện thoại bình thường nhưng mà anh em có thể chạm tay vào và nó sẽ anh em cần máy này có thể bắt qua và bảo rung cho anh em để anh em có thể đánh làm sao hiệu quả tuyệt đối nhất đó chính, chính xác nhất anh em nha thì cái bộ cua không tang này cực kỳ là mới nha mới vừa về luôn cho nên là mình à, đã video để anh em biết được cái gọi bầu cua không tan là như thế nào ha bầu cua không tan thì đi vào sòng tới của người ta đó là đầu tiên các anh em nếu mà muốn bịp được cái bột cua không tan này á đó thì anh em hãy lưu ý phải chạm được tay vào hộp của người ta nè vào hộp của, của thằng à, làm cái anh em nhé anh em chạm được hộp vào thì anh em mới có thể chơi được cái loại sản phẩm bầu cua không tan này bầu cua không tan này nó có nghĩa là anh em có thể chạm một ha và nó đánh qua bộ máy bao rung thì cái loại sản phẩm mới nhất bây giờ công nghệ mới nhất bao rung cho anh em là chỉ cần anh em cầm một máy điện thoại thôi đó đó đây là cái máy bắt nè đó nhưng anh em vẫn có thể cầm cái điện thoại bình thường nhưng anh em có thể chạm tay vào và nó sẽ anh em cần máy này và có thể bắt qua và bảo rung cho anh em để anh em có thể đánh làm sao hiệu quả tuyệt đối nhất đó chính, chính xác nhất anh em nha thì cái bộ cua không than này cực kỳ là mới nha mới vừa về luôn cho nên là mình à, đã cho ra làm video để chia sẻ lên đây để anh em có thể tham khảo và có thể liên hệ <clears throat> qua số điện thoại 0981 521 79 hoặc là 0966 521 79 đó sẽ gặp trực tiếp đọc phó tài đó, sẽ tư vấn thêm về cái sản phẩm là bầu cua không tan à, mới nhất biệt 2020 này là một chiếc điện thoại này thôi anh em nhé đó và cái chạm hột như thế nào thì bây giờ mình sẽ nghĩ sâu cho anh em luôn đây là cái sản phẩm dán chạm hột anh em nha dán chạm hột thì đi vào trong sở chơi đó hai miếng dán chạm hột này cực kỳ là nhỏ thôi anh em nha đó anh em có thể để sẵn vào tay đó anh em rút ra và anh em đi vào sòng sới chơi và anh em có thể chạm vào thì bây giờ mình đã chạm chạm vào mặt hết tất cả ba hồ này là mình đã chạm sẵn rồi anh em nhé mình chạm sẵn vào mặt bầu rồi đó thì anh em đi chơi cũng vậy thôi đó anh em ba anh em thấy miếng nhỏ nhỏ nào anh em chỉ cần chạm tay rồi nhẹ này khi anh em chơi đó anh em chỉ cần chạm vậy thôi và mỗi miếng là mỗi hộp anh em nhé đó là anh em có thể chạm vào đó nhưng mình làm clip thì mình đã chạm sẵn vào cho nhanh cho anh em nhé đó cái sản phẩm này là bầu cua không tan chạm hộp rồi thì bây giờ đọc sẽ đánh <clears throat> thì cái nguyên lý của nó đánh á thì anh em chạm mặt cua sẽ quấn à, chạm mặt bầu sẽ quấn ngược lại hết tất cả mặt cua này thì khi nào có cua nó sẽ rung còn khi nào á, không có cua thì tất nhiên anh em sẽ quấn sinh à, à, tả cho mình hoặc quấn chính diện vượng bầu đúng không khi nào có rung á, thì anh em có thể bắt bầu để quấn cua đó cái đó là cái lừa bịp cách để anh em có thể chơi cái sản phẩm bầu cua vang này rồi mình sẽ vào chủ đề chính luôn cái này thì nó rung cực kỳ là nhẹ thôi anh em nhé rung cực kỳ là nhẹ anh em bọc trong người hoặc là anh em cầm trong tay anh em biết được thôi chứ còn để ra ngoài thì không thể nào biết được ha thì bây giờ mình sẽ bọc cầm bữa này mình sẽ đánh cho anh em xem được cái hiệu quả của nó ha tuyệt đối tới đâu thì bây giờ mình sẽ để đá ba khu này rồi mình đánh này đó, lấy máy bắt này anh em nha đó, như cái này như cái này máy trong tay mình nó không rung không rung có nghĩa là không rung có nghĩa là không có cua anh em nhé không rung có nghĩa là không có cua không có cua thì tất nhiên ai đánh cua ha, ai đánh cua khả năng có thể bắt cua đi về con bầu cho mình ha hoặc là quýnh à, xem sang tải ai đánh cua bắt hết cua đi về cho mình con bầu hoặc là kèm theo mình con tôm hoặc con nai nào đó ha đó cái đó là kinh nghiệm của anh em có thể đánh một cua không gian này đó các anh em thấy không bầu nai tôm không cua đúng không máy báo chính xác rồi mình sẽ cầm máy lên rồi máy này nó rung cực kỳ là nhẹ anh em nhé cực kỳ có rung vào đấy cực kỳ có rung thì tất nhiên trong này mình đã biết được con có con cua rồi đúng không anh em thì một á, là anh em muốn tất tay về cua hai là các anh em muốn có thể xem kẽ cho mình ha đó nhưng mà cây này các anh em có thể biết được có cua này rồi thì anh em muốn tất tay về cua cho mình luôn đó tất cây tay với cây này về cua luôn anh em nhé đó tất tay cái này về cua luôn dở này đó anh em thấy không cua bầu gà có cua ok chưa đó tiếp mình sóc này đó, ờ, rồi máy mình cầm lên tiếp tục máy vẫn rung anh em nha máy vẫn trong tay mình vẫn có rung này đó. mình cần đưa nhẹ qua là mình biết được anh em nha mình cần cần lướt nhẹ qua vậy là mình biết được có hay không rồi nhưng mà cái này máy đã báo có rung có cua anh em nha có cua thì anh em vẫn có thể quýnh tức tay về cua cho mình đó, vẫn có thể quýnh về cua cho mình cái giá này luôn anh em nha đó, tiếp tục cua vào tôm đúng không anh em tiếp này sóc này đó, cái này là người ta sóc cỡ nào sóc kệ rồi như cái này máy đã báo không có cua đó không có cua thì tất nhiên anh em quấn cho mình là những con khác ngoài con cua ra ha các anh em muốn có thể muốn sang tải cho mình khe ha. khe ví dụ như là tôm cá hoặc là gà cá gì đấy đó hay là nai tôm gì đó anh em muốn khe cho mình nhé như muốn khe cho mình đó các anh em ha gà cá không có cua bầu gà cá thì các anh em muốn khe bắt cua đi thì anh em có thể ăn được nửa tiền chưa ok chưa tiếp tục mình làm vài tay nữa thôi anh em nhé rồi mình sẽ cầm máy lên đó máy báo cực kỳ là nhanh tiếp tục máy này là đã có cua rồi anh em nha đây là nó báo cho mình là có cua rồi đó có cua chuẩn luôn anh em nha chuẩn trăm trăm thì anh em tức tay hết về cua cho mình luôn cái chén này luôn đó, tức tay hết về cua luôn anh em nha tức tay hết về cua một trăm trăm nó sẽ là ra cua anh em nhé đó mình dở này đó hai nai một cua đúng không anh em đó hai nai một cua tìm đối chuẩn không đó tiếp tục mình sẽ làm à, một cái cuối cho anh em nha đó rồi cầm máy lên đó tại vì mình làm video thì mình vừa sóc vừa vừa, vừa phải cầm máy nữa nên anh em uh, thông cảm nhé đó thì cây này thì khẳng định của mình thì bây giờ tất nhiên máy có rung có nghĩa là có cua có cua nhưng mà các anh em muốn đừng có quýnh nhiều hết về mặt cua đúng không anh em thì các anh em khe cho mình ha khe cho mình qua những con khác là cua cá hoặc là cua nai hoặc là cua gà ha đó, đừng đánh bầu được cua nai cua cá hoặc là cua gà đó, khe cho mình nha đừng có quýnh nhiều về một mặt đó cua gà có cua cá có đúng không anh em đó cua nai gà cua cua cá gà cá thì anh em vẫn có thể hoàn toàn chiến thắng được đúng không với bộ phận sản phẩm ờ, bầu cua báo rung không tan này đó thì ờ, các anh em nào xem cái video này nhớ xem hết video anh em nhé xem hết video để biết được cái sản phẩm ha chỉ cần một cái máy điện thoại này thôi thì anh em vào sòng sới chơi và kèm theo cho mình là một bộ sản phẩm là chạm hộp này nữa này đó, nó có thể đi theo bộ anh em nhé đó, đó. 32 miếng hoặc 3 miếng trở lên mới có thể chơi được chứ còn một miếng thì đôi khi anh em chạm vô một miếng thì nó hơi lâu các anh em đánh thì nó hơi lâu anh em nhé thì các anh em nào xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên lộc của tài nhé